Ngày hôm qua, mùng 8 tháng 11 năm Tân Sửu, Chùa Ba Vàng đã tổ chức khóa tu bát quan trai giới trực tuyến để quý Phật tử có thể hướng tâm tu tập, thọ nhận giới một ngày một đêm thanh tịnh. Hôm nay, ngày mùng 9 tháng 11 năm Tân Sửu, tức ngày 12 tháng 12 năm 2021, được sự chỉ dạy của Sư Phụ, Chư Tăng đã quang lâm tác lễ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 Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập những thiệt thanh hiện diện khởi quang minh đại xứng tăng tính Phật sư phụ hương chư chúng sanh Giai phạn Bồ Đề Tâm Viện Lý Chư Vọng Nghiệp Viện Thành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 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới, đe dọa mạng sống của toàn thể nhân loại. Được học lời Phật dạy qua sự giảng giải của sư phụ, chúng con hiểu được rằng đại dịch này chính là quả báo từ những ác nghiệp mà chúng sinh do vô minh tà kiến đã gây tạo. Dường này chưa Tăng chúng con được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, chúng con thành tâm đối trước mười phương tam bảo, dâng nén hương lòng, chí thành phát nguyện, tu tập trong một trăm lẻ tám ngày, tán thán Đức Thế Tôn, tán dương công đức tam bảo, khuyến hóa chúng sinh phát tâm Bồ Đề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 là mắt lớn, là ánh sáng lớn, là mặt trời chiếu soi, phá tan đi màn đêm u tối, xóa tan đi tà kiến khổ đau. Nếu không có Ngài thì thế gian này sẽ mê lầm tâm tối. Chỉ có Ngài mới có thể cứu được nhân loại và chỉ có Ngài mới mở bày cho chúng sanh con đường thoát khổ. Tất cả những sự giác ngộ Phật Pháp mà chúng con biết được đều là nhờ ơn của Đức Thế Tôn. Giờ này, để cầu nguyện sự gia hộ và tán thán công đức của Ngài, xin thỉnh đại chúng cùng tụng kệ Đức Thế Tôn cứu đời. Đức Thế Tôn là mặt trời chiếu soi phá tan đi màn đêm mù tối xóa tan đi tà kiến khổ đau đức thế tôn rạng ngời trí tuệ ngài bao trùm khắp tam thiên đứng thế kiên khổ đau đức thế tôn mang chánh pháp ta kiến khổ đau đương thế tôn rằng gợi trí tuệ ngài bao trùm khắp tam thiên đương thế tôn từ phụ muôn loài ai cứu được nhân loài người ấy không ai ngoài đương thế loài đang chìm trong u tối vô minh tà kiến khổ đau đức thế tôn mang chánh pháp xóa tan đi mê lầm mà rằm tháng tư tươi sáng mọi chúng sinh ca mừng à, mọi chúng sinh cầu mong đức Thế Tôn cứu đời Đức Thế Tôn là mặt trời chiếu soi Phá tan đi màn đêm u tối Xóa tan đi tà kiến khổ đau Đức Thế Tôn rạng ngời trí tuệ Ngài bao trùm khắp tam thiên ai cứu được sinh ca mừng à, mọi chúng sinh cầu mong đức thế tôn cứu hộ đời di tâm a à, đàn na lệ nam à, mô như a lai cũng chánh biến trí minh hạnh tung à, thiền à, thế thế gian à, giải vô thượng si điều ngữ trường phú thiên nhân sư phật thế tôn pháp mê phật ở số màu trắng gì hơn trăm ngàn muốn kiếm khó được gặp mới nay con nghe thấy vâng gìn giữ hiểu nghi chứng đức thế tôn nghe nam mô phật nghe bổn ngã sư Thế Tôn Từ nơi Đức Thế Tôn mà Tam Bảo hình thành Tam Bảo là hải đảo an lành Là chỗ nương tựa duy nhất của tất cả chúng sinh Kính bạch Đức Thế Tôn Hiện nay đại dịch Covid-19 đang hoành hành và lan tràn khắp mọi nơi khiến cho nhân loại rất đau khổ. Với lòng bi mẫn, chư Phật Bồ Tát đã xuất hiện nơi đời, mang ánh sáng chánh pháp cứu độ chúng sanh, mở bày vô lượng phương tiện để dẫn dắt chúng sanh vào con đường an vui giải thoát. Này chỉ có quay về nương tựa Tam Bảo mới có thể cứu khổ được cho chúng sanh. Giờ này xin chỉnh toàn thể đại chúng cùng tụng kinh, tán dương công đức Tam Bảo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 Kinh Tam Bảo sinh tình chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sáng giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liên hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bài đức liền hoặc các châu quần ngự trên cây cối rừng rậm hoang đuông vương chư giá xoa cảm tán và cùng lòng vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng vắng gần đây xin tỉnh hồi hôm lại đây lời này là kim ngôn cao thượng của đứng cụ đàm mà chúng tôi tùng đây xin các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này xin các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này xin các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này phạm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc cứ công chúa sự đã vâng tập về đây phát sinh lòng hoan nghi chính tâm và thành ni lắng nghe lời dạy này tất cả chúng thiên nhân hãy bi mẫn đồng tâm lòng từ luôn rộng mở năng chuyên cần gia hộ đối với nữ nam nào ngày đêm thương bố thi pháp những tài sản gì đời này hoặc đời sau ngọc bao hay chân châu có cùng cảm tiếng giới nhưng chẳng gì sanh nổi đừng tiền đệ như lai chinh phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc lý dụng diêm viên áo pháp diệu tu vâng tề vâng đến cả mẫu ni đang tình tình vô vi trong tiền chứng ngộ pháp chẳng pháp nào sẵn nồi chín pháp bao như vậy là châu bảo thù nhiều mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc vô thượng chính giác hằng ca ngợi pháp thiền trong sảnh không gian đoàn chẳng thiện nào sanh nổi chín pháp bao như vậy là châu bảo thù nhiều mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc thành bốn đối tam vì bậc thiện hằng tăng dương đệ tử đứng thiện đệ xứng đáng được cung dường vô thị các vị ấy được kết quả vô lượng chính tăng bao như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hành vốn các ngài tầm kiên có lý dụng trong thánh đạo kéo chân chánh tiền anh lời vẫn gỗ ta ma chứng đang đưa qua vì thế như vậy là châu báu diệu mong với sư thần này đường sống chân hạnh phúc ví như cổ đô đa như vậy là châu báu đủ nhiều mong với sự thân này được sống chứng hành vốn bậc thanh tu đạo hoàng tây rõ ni tứ đi mà đứng truyền pháp vương có trí tuệ thầm tâm đã khéo giảng khéo dạy các ngài chú phong dẫn cũng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp chính tăng bao nhiêu là cháu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân anh vô nhờ vần chẳng chinh kiến nhờ kiến cố chính tri đoạn lìa ba trói buồn là thân kiến hoài nghi luôn cả giới cấm thủ ra khỏi bốn đọa xứ không tạo xấu trọng nghiệp chính tăng bảo như vậy là chỗ vô thù diệu mong với sự thân này được sống chân anh vốn bậc thánh tu đã hoan dầu vô tâm phạm lùi bằng nghĩ lời ấy đức chẳng bao giờ thuận lâm bởi vì đức tính này được gọi là thầy pháp chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sư thần này được sống chân hạnh phúc vì như cây trong rừng đậm trôi lâu mùa hạ cũng vậy đừng thể tôn thuyết rằng pháp siêu việt pháp đưa đến niết bàn tôi thường vô nạn tận chính vật bảo như vậy là chỗ bao thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc đức phật vẫn vô thường liêu thông pháp vô thường bàn vô pháp vô thường truyền đàn pháp vô thường chính pháp báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sư thân nay đương sống chân hạnh vô nghiệp bồ đà chân chân nghiệp mới không tạo nên nhàm chán kiếp lái sinh chung tự dục duyên tận vị như ngọn đèn tăng bậc trí chứng niên bản chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sư thật vốn pháp chúng kinh nhân nào cứ ngủ trên địa còn không rú sư đã vâng tập về đây xin đồng tâm hoan nghi thanh kính đảnh lễ phân đà như thực dưỡng nghĩa mà chư thiên loài người thường cũng dường tôn trọng mong với hành lành này đường sống chân hạnh phúc pháp chúng tiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoàng hư không trụ giữ đà vẫn tầm về đây xin đồng tâm hoa nghị thành kinh đàn lệ pháp đã như từ xuân nghiệm mà như tiếng loài người thường cũng dường tôn trong mong với hành lạnh này được sống chừng ngàn vô vọng chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chú sư đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kinh định lễ tăng đã như thân xuất hiện mà như thiên loài người thường cung dường tôn trọng mong với anh lành này được sống chân anh không nam mô phật bồ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 dễ chạy theo tâm ác bất thiện, khó thuận theo thiện tâm. Khi bỏ báo thân liền bị đọa lạc, mãi mãi khổ đau. Tâm Bồ Đề là tâm cao quý, tâm Bồ Đề là tâm tối thắng. Tam bảo có mặt trên thế gian cũng từ tâm Bồ Đề mà ra. Chỉ có tâm Bồ Đề mới có thể chiết phục và cảm hóa được các bức thiện tâm của chúng sinh. Chỉ có tâm Bồ Đề mới có thể dẫn tâm chúng sanh đến chỗ giác ngộ, niết bàn, an vui và hạnh phúc. Sau đây, tỉnh đại chúng cùng nghe và hát theo bài hát Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ Đề để hiểu và tán dương sự cao quý tối thắng của tâm Bồ Đề. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiện Tăng chứng minh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 phúc của mình vì hạnh phúc chúng sinh vì giác ngộ chân lý hay phát tâm bồ đề vì hạnh phúc chúng thưa đại đức tăng cùng toàn thể đại chúng trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy muốn thấy thập phương tất cả phật muốn ban vô tận công đức tạng muốn diệt chúng sanh tất cả khổ phải nên mau phát bồ đề tâm vì thấy chúng sanh chịu vô lượng khổ mà chư phật bồ tát khởi tâm đại bi thương xót chúng sinh muốn diệt chúng sanh tất cả khổ đau mà các ngài hành Bồ Tát Đạo. Khi thực hành Bồ Tát Đạo, các ngài đều dõng mạnh phát đại Bồ Đề Tâm và tinh tấn thực hành các công hạnh ba la mật, Mười phương ba đời chư Phật thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt được an vui niết bàn là nhờ vào tâm nguyện Bồ Đề. Này chúng ta muốn làm lợi ích lớn cho mình và cho vô lượng chúng sanh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 oai thường hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Thiền Thài La Hán Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Tần Vương Nhất thiết thiện thần tùy từ ủng hộ Kính bạch Đức Thế Tôn Nhờ ơn giáo dưỡng trên sư phụ Qua lời Phật dạy Chúng con hiểu được Tam Bảo là đệ nhất phước điện ở thế gian này Là nơi nương tựa duy nhất cho hết thảy chúng sinh Đức Phật là đứng tối tôn quý, Ngài đã thấy rõ được lý nhân quả, thấu triệt được sự vận hành của vạn pháp, thành tựu được đạo quả chánh đẳng chánh giác. Giáo pháp mà Ngài tuyên thuyết mở bày ra vô lượng phương tiện để đưa chúng sinh lên con đường giác ngộ giải thoát. Tăng đoàn là những người xuất gia tu hành chân chính theo lý tưởng của Đức Thế Tôn, là những người cao quý từ bỏ hạnh phúc nhỏ để tìm hạnh phúc lớn cho mình và cho chúng sinh. Chúng con thấy mình thật may mắn được sinh làm người, được gặp chánh pháp và bậc minh sư thiện ngữ tri thức dẫn dắt chúng con tu hành. Chúng con nguyện nương tựa vững chắc theo sự chỉ dạy trên sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng, tinh tấn thực hành pháp để cầu thánh quả, cầu vô thượng Bồ đề, làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh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 hồi hướng cho các chúng chư thiên thiện thần tăng trưởng công đức bồ đề, thêm oai thêm lực, quy hướng tam bảo, luôn tinh tấn hộ trì cho nạn dịch Covid-19 sớm được giảm trừ, hóa giải và hộ trì cho chúng nhân biết bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Hồi hướng cho các vong linh ngạ quỷ, tất cả các chúng quỷ hành dịch bệnh Covid-19 được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ ác nghiệp, chuyển hóa tâm thức, giác ngộ lý đạo, phát khởi tiện tâm, không hành dịch bệnh, quy hướng tam bảo, tu hành thoát khổ. Hồi hướng cho các nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên toàn thế giới được tăng trưởng phước lành, oan khiên oán kết hóa giải, xả bỏ làm mê, giác ngộ Phật Pháp, nương tựa tam bảo sớm được tái sinh vào cõi lành thanh tịnh. Hồi hướng cho cha mẹ, thân quyến quá vãng nhiều đời nhiều kiếp,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 xin được nương theo sự chỉ dạy trên sư phụ mà nhắc lại những lời nhắn nhủ của sư phụ đến với quý Phật tử. À, kính thưa quý Phật tử cùng toàn thể đại chúng, chúng ta luân hồi trong vô lượng kiếp, trôi lăn trong sáu nẻo, đi ra đi vào trong ba đường ác, chịu nhiều khổ đau. Phía trước mịt mờ tâm tối, bệnh khổ của chúng ta càng ngày càng tăng không sao chữa hết được cái dịch bệnh trong tâm của chúng ta và nhân loại may thay là quý phật tử trong kiếp này được gặp sư phụ được nương tựa vào đại tăng có môi trường tốt để mình được thực hành giới pháp thực hành lời phật dạy nhờ cái nhân duyên này mà khiến giúp cho chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về sau không bị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi không còn khổ đau mà các thiện tâm luôn tăng trưởng tâm bồ đề của chúng ta ngày một được lớn hơn bây giờ quý phật tử chúng ta sẽ khởi tâm tri ân sư phụ tri ân đại tăng và chúng ta cũng khởi tâm tri ân đến các bậc thiện hữu tri thức, các đạo hữu trong đạo tràng, luôn luôn sách tấn mình tu tập. À, kính thưa toàn thể đại chúng, thì sư phụ cũng hay thường nhắc nhở chúng ta là luôn luôn tỉnh giác và luôn luôn quán chiếu về vô thường. Thế gian này, con người này, thân tứ đại này luôn luôn vô thường, mong manh, có đó rồi mất đó, để chúng ta thấy được cái bản chất này là vô thường để chúng ta không đắm chấp vào thế gian này nữa mà phát khởi được tâm tinh tấn tu tập hành trì giới pháp của Phật chuyển tải Phật pháp rộng khắp thế gian thì hôm qua quý Phật tử chúng ta được chư tăng truyền trao bát quan trai giới thì giờ này à, đã à, đến giờ à, quý phật tử thỉnh chư tăng à, chứng minh à, cho mình à, được à, xả giới bác quan trai à, thì chư tăng xin được nương sự chỉ dạy trên sư phụ nương đức sư phụ cùng đại tăng à, thay mặt à, chứng minh cho quý phật tử được xả giới bác quan trai để quý phật tử được về à, sống với à, gia đình sống ở trà ở tại gia đình bình thường thì à, chư tăng cũng à, cầu nguyện hồng ưng tam bảo gia hộ cho các thiện nguyện của quý phật tử được tăng trưởng sở cầu được như ý và quý phật tử chúng ta tuy à, trở về sống với gia đình hiện tại nhưng chúng ta luôn nhớ nghĩ đến bổn phận của mình phải tinh tấn tu tập giữ gìn các giới pháp đã thọ thì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 trên chúng con đã được quý Thầy hứa khả cho rồi, lại còn ban cho chúng con những dòng sữa Pháp vô cùng quý giá. Chúng con nguyện sẽ cố gắng thực hành giới Pháp của Như Lai, trau dồi giới định tuệ, sửa đổi thân tâm để cuộc sống được an lạc. Chúng con thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, tri ân Đại Đức Giới Sư, kính chúc quý Thầy Pháp Thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, mãi mãi là nơi cho chúng con nương tựa để tu học Phật Pháp.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 nơi chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giá từ quý ái vật nguyện à, cho chúng sinh à, à, hiểu thấu